Alo, vâng, xin chào anh chị em. Rất vui được gặp lại mọi người tại uh, kênh tư vấn đầu tư của HT. Thị trường hôm nay uh, ờ, tệ quá phải không ạ? Hôm nay chúng ta đã có một kênh đến giảm điểm đi cái thanh khoản gia tăng. Thì uh, với việc mà chúng ta giảm điểm ngay từ đầu phiên với gap down thì cái cơ hội hồi phục trong ngắn hạn, tức là cái trend hồi của thị trường hiện tại thì mình đánh giá là nó đã bị ngắt quãng rồi. Đó. Và vấn đề mà anh chị em quan tâm bây giờ đấy là thị trường sẽ giảm tới đâu và trong quá trình giảm đó thì cái sự vận động của thị trường nó sẽ diễn biến như thế nào đó. liệu có nhịp hồi nào để chúng chúng ta ra hàng hay không hay có một cái đáy ngắn hạn nào để chúng ta có thể bắt đáy được hay không thì chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau ở trong video ngày hôm nay hôm nay thì ờ, một cái nến giảm điểm 28,6 điểm 2,32 phần trăm thanh khoản thì uh, tăng mạnh thanh khoản hiện tại thì đã vượt mức uh, ờ, MA20 e vượt trung bình 20 phiên sấp xỉ 17.000 tỷ 701 triệu cổ được uh, giao dịch trong phiên ngày hôm nay thì đối với việc mà thị trường có một cây giảm điểm như thế này thì cái cái tình hình cái tín hiệu của nó ấy, nó thực tế đã xuất hiện ở cái nền giá phía bên trên này rồi Đó. thì mình cũng có đề cập cho anh chị em khách hàng ở trong room từ ngày 16 tháng 9 đấy là uh, <clears throat> từ cái phiên mà chúng ta có một cái nến rising, rising window tức là cái nến của ngày 15 tháng 9 này có một cái gap up ở đây và nó không được lấp về cuối phiên thì đây nó là một kỳ vọng cho một cái nhịp hồi điều đấy là chắc chắn nhưng nó sẽ còn phải liên quan đến kênh đến phía sau tức là kênh đến ngày 16 tháng 9 kênh đến ngày 16 tháng 9 này <clears throat> nếu mà nó là một kênh đến tăng điểm hoặc đơn giản là đi ngang và giữ được cái vùng hỗ trợ ngắn tức là vùng hỗ trợ 1240 ở đây thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhịp hồi nhưng cây nến này nó lại phủ nhận hoàn toàn cái nỗ lực hồi phục đó nó tạo thành một cái theo VSA thì chúng ta gọi đây là cái nến nâu Diamond 3 đó à, <clears throat> thì cái ngày 16 tháng 9 này đóng cửa dưới góc up tạo mô hình là rất Windows và mẫu hình này thường là báo hiệu một xu hướng tăng xuống hồi phục và tất nhiên đây nó chưa đủ các điều kiện nhưng mình có cơ sở cho hành động sau này đó là nếu mà cái vùng hỗ trợ 1240 này nó giữ được thì xu thế hồi phục sẽ được đảm bảo và thị trường chúng ta sẽ có một nhịp hồi về khoảng 1280 nhưng trong trường hợp xấu hơn là vùng 1240 nó bị gãy vào phiên tiếp theo tức là nó bị thủng thì nhiều khả năng cây nến ngày 15 tháng 9 sẽ là nến no limit 3 và tình hình sẽ rất tệ đó thì đó chính là cái câu chuyện của thị trường chúng ta ở cái giai đoạn này 15 tháng 9 này nó là một cây nến no limit 3 tức là một cây nến hụt cầu không có cầu vào đủ để đỡ giá cầu được kích hoạt ở 1230 và tạo thành một cây nến tăng điểm tốt đi kèm với gap up nhưng nó đã không đủ để duy trì khi chúng ta tiến lên vùng cặn 1250 ở phía bên trên này và nó bị bán ngược xuống và cái tín hiệu cho sự rủi ro nó xuất hiện ở cái nến 16 tháng 9 rồi và hôm nay chính là cái nến xác nhận đó mà nó rơi vào cái trạng thái <clears throat> à, rơi vào cái cái mẫu hình đó là no diamond 3 nếu anh chị em là có có giao dịch theo phương pháp USA thì anh chị sẽ chắc chắn là sẽ nắm được cái phần này đó. thì với sự xuất hiện ở cái nến ngày hôm nay thì nó phủ nhận hoàn toàn cái quá trình hồi phục của chúng ta trong suốt giai đoạn vừa rồi à, từ thời chúng ta có một cái gấp up đó là hồi 8 hồi, hồi 28 tháng 7 đó à, chúng ta có gấp up ở đây thì hiện tại chúng ta đã quay lại vùng gặp up đó rồi và với việc thanh khoản gia tăng áp lực bán duy trì đúng không ạ một phiên giảm điểm rất mạnh một cái nến rất là dài và đi kèm với một thanh khoản gia tăng như thế này có nghĩa là trong phiên hôm nay cầu vẫn chưa chịu vào vậy thì lý do gì mà cầu là chưa chịu vào thứ nhất là sự thiếu hụt của dòng tiền thứ hai là dòng tiền không thiếu nhưng họ đang chờ họ đang chờ một cái mức chiết khấu tốt hơn một cái vùng giá thấp hơn để họ có thể giải ngân và đấy lý do vì sao mà khả năng cao trong phiên ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục giảm điểm đó và theo tâm lý của thị trường thì khi mà một cái gáp được mở này một cái gáp được mở thì cái chuyện lấp gáp nó chỉ là vấn đề thời gian và khi mà tất cả mọi người đều cùng nghĩ như vậy thì chúng ta đang chờ điều gì ạ chờ lấp gáp để giải ngân đúng không ạ và điều đó sẽ tạo lên một cái vùng hỗ trợ tâm lý ở đây chính là vùng 1190 thị trường chúng ta sẽ có điều chỉnh về 1190 và sẽ có lực cầu đỡ ở đây và sẽ có hồi phục khả năng cao như vậy đây sẽ là kịch bản mà mình đánh giá là xác suất xảy ra tương đối cao đó tất nhiên sẽ còn những kịch bản nó tệ hơn đấy là vùng này không đủ đỡ và chúng ta sẽ tiếp tục xuyên thủng 1190 và đi sâu hơn có thể lại về 1150 trong ngắn hạn đó. nhưng mà đánh giá là cái kịch bản này kịch bản xuyên thủng 1190 này xác suất xảy ra nó không cao và chúng ta sẽ tin tưởng vào kịch bản mà chúng ta sẽ chạm về 1190 và bật hồi ở ờ, trong tuần này <clears throat> và tất nhiên là khi chúng ta đưa ra kịch bản như vậy rồi thì sẽ phải có hành động đúng không? hành động là gì à, đối với các vị thế mà anh chị em đã bị kẹt từ vùng phía bên trên này hay là từ nền giá này thì chúng ta đã phải xử lý chậm nhất là trong phiên buổi sáng ngày hôm nay rồi đúng không ạ khi mà thị trường có gap đau và mất MA50 thì chúng ta sẽ phải xử lý nhanh rồi bởi vì là khi mà nó đã giảm như vậy thì cái đà rơi chắc chắn nó sẽ không ngừng lại ở quanh đây mà nó sẽ còn rơi tiếp một vùng hỗ trợ bị mất thì đường giá sẽ tìm về vùng hỗ trợ thấp hơn chính là cái vùng hỗ trợ gần nhất 1190 ở đây và vậy chúng ta có thể xử lý nhanh các vị thế ở trong phiên buổi sáng ngày hôm nay để chờ một vùng chiết khấu tốt hơn chúng ta có thể mua lại ở chính là vùng phía bên dưới này và ở vùng phía bên dưới này này thì chúng ta có thể tiến hành một số vị thế mua và tất nhiên là cái xác suất hồi ấy, nó nó có nhưng mà cái chiết khấu cái cái khả năng cái biên hồi ấy, nó sẽ không lớn đâu bởi vậy đoạn này thì vẫn không nên chơi margin và cái cái tỷ trọng chúng ta tham gia vào ờ, tỷ trọng uh, tiền mặt chúng, uh, tiền chúng ta tham gia vào ấy, thì nó là ở mức thấp thôi thực tế đoạn này mình chỉ nên đánh khoảng uh, 30 đến 40 phần trăm cái tỷ trọng tài khoản của chúng ta thì nên giữ cổ phiếu ở mức như vậy vì thị trường đoạn này thì nó khá là nhiều rủi ro về kỹ thuật nó xấu này về thông tin về vĩ mô nó cũng xấu luôn đúng không ạ sang tháng thì uh, Fed sẽ Monman tiếp tục có động thái dầu hô sẽ tiếp tục tăng lãi suất cũng như là câu chuyện uh, ờ, CPI vừa rồi nó cũng là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến thị trường mình đánh giá là những cái sự ủng hộ cho sự tăng trưởng của thị trường dạo này nó rất là ít nó, cái xấu thì nó nhiều hơn vậy chúng ta phải cẩn trọng vậy thì ờ, nếu mà giải ngân thì phiên ngày mai giải ngân những gì thì lát nữa chúng ta sẽ cùng ờ, đi qua một số nhóm ngành mình đánh giá là có tiềm năng ở trong ngắn hạn và nửa cuối năm nay để anh chị em có thể tìm được những vị thế mua cho mình ở dòng tiền hôm nay rất xấu hôm nay thì ờ, sắc đỏ chiếm ưu thế ở độ rộng gần 400 mã giảm 64 mã tăng 42 mã không đổi nói chung là hôm nay đều là giảm mà giảm thôi và rất nhiều cổ phiếu đã giảm sàn VN30 chắc chắn là cũng không thể đẹp được ở ờ, VN30 hôm nay thì cũng gãy Ờ, gãy luôn cái MA50 và rơi về lại cái vùng đáy hồi ờ, tháng cuối tháng 7 đúng không ạ nó cũng tương tự như VNI e thôi à, tức là cũng sẽ mon men lấp lại cái gap này 1218 ở đây và đối với một số nhóm ngành mà anh chị em có thể lưu tâm trong phiên ngày mai thì đầu tiên chắc chắn phải là liên quan năng lượng đúng không ạ mọi người có thể để ý đến những mấy con dầu trong giai đoạn này dầu khí này dầu khí chúng ta có oi là con yếu nhất đúng không ạ oi đã gãy nền từ hồi uh, đầu tháng 9 rồi và liên tục rơi hôm uh, ờ, và hôm uh, ờ, 15 lại lấy gãy thêm một cái nền nữa rơi xuống đây uh, và cái ben đang mở xuống này RSI cũng vẫn còn cách cái vùng quá bán một vùng một cái lượng một cái khoảng cách khá là xa bởi vì đánh giá là xác suất để oi hồi phục lại trong ngắn hạn là vẫn là chưa có và kể cả là phiên ngày mai có tạo thêm chiết khấu thì xác suất hồi phục đối với oil nó cũng rất là mong manh cùng lắm là nó sẽ ngừng rơi thôi thì đối với dạng cổ phiếu yếu thế này thì chúng ta cứ ờ, tạm thời chúng ta bỏ ra ngoài ừ. hãy quan tâm đến những cổ phiếu mà đã có xu thế thế nào là cổ phiếu đã có xu thế <coughs> tất cả nó phải có thế để đi lên một cổ phiếu đã tăng này thì nó sẽ còn tiếp tục tăng trường hợp của PVD trường hợp của PVD này ừ. thì ờ, đối với điểm thuận lợi của cổ phiếu này là nó đã có xu thế đúng không ạ nó có một cái thế đi lên đã có tích lũy đã có rung rũ có retest ở đây gãy nền ở đây sau đó đánh lên đó và những dạng cổ phiếu có xu thế như này là những cổ phiếu mà chúng ta có thể quan sát để tìm điểm mua nói chung mà về kỹ thuật thì cổ phiếu này ok nó chỉ có hơi cái xấu một chút đấy là gì ạ <laughs> RSI nó đang phân kỳ âm RSI đang phân kỳ âm ở trên chạc này thì có thể sẽ có một cái rủi ro nhất định đối với cổ phiếu này ở trong những phiên sắp tới và nếu nó trụ lại được và nó tích lũy lại được ở quanh MA20 tức là cái trend tăng ngắn hạn của nó vẫn giữ được thì chúng ta có thể canh để mở vị thế mua đối với cổ phiếu này khi mà nó cái RSI nó cũng đi ngang ở đây <clears throat> à, thì chúng ta có thể lưu tâm đến cổ phiếu này ở trong phiên sắp tới thứ hai là cổ phiếu PVS à, đối với PVS thì nó yếu hơn so với VD PVD thì chung là con dẫn đầu trong nhóm dầu khí đã gọi vừa rồi rồi thì đối với PPS thì nó cũng đã gãy MA20 e và nó chỉnh về MA50 e ở đây nó mà thanh khoản phiên hôm nay rơi cũng khá là lớn thì để mà đạt được điểm mua đối với PPS thì trong phiên ngày mai bắt buộc nó phải giữ được được cái vùng giá 25.3 tức là phải lấy lại được cái đường MA50 e này <clears throat> tức là có chen hồi đúng không ạ có chen hồi có có trạng thái tích lũy ở đây thì chúng ta có thể quan sát để tham gia đối với cổ phiếu này nó không bị phân kỳ âm giống như con PVD BSR BSR là doanh nghiệp được đánh giá là sẽ có lãi lớn ở trong năm nay nhưng mà cái chạc thì nó khá là yếu <clears throat> và hôm nay thì nó lại thêm một phiên mở biên rơi rồi đối với dạng mở biên rơi như thế này thì chúng ta cũng cân nhắc là không nên tham gia pet pet trước mình đánh giá khá tốt mà hôm nay là một cây sàn pet thì khả năng cao ngày mai sẽ nhúng sâu hơn về khoảng uh, quanh 37.7 thì chúng ta có thể quan sát phản ứng của pet ở vùng này mình đánh giá là sẽ có điểm xoay chiều đối với pet ở quanh vùng giá 37.7 cho đến 38 thì mình có thể quan sát sau cái phiên mai rũ rất mạnh này và thường thì đối, với một phiên như thế này thì ngày mai nó sẽ có gap down sẽ có gấp đau, sẽ có một khoảng trống ở đây và nếu có gấp đau thì đấy là thuận lợi đó. ngày mai mà nó lại mở cửa quanh tham chiếu và nó hồi sớm đấy mà là xấu có thể cuối phiên nó sẽ đạt nhưng nó giảm điểm từ sớm nó có gáp thì sẽ có xu thế lấp gáp, thì chúng ta có thể quan sát những cái động thái đó chúng ta có thể mở mua đó pet ngày mai có gáp đau thì mình có thể nhảy vào mua được luôn nếu mà nó giữ được cái biên ở quanh vùng giá 37.7 thì đó là nhóm dầu khí à, tiếp theo đó là nhóm điện thì có hai cổ phiếu đó là con PC1 <clears throat> đối với PC1 này hôm nay nó chạm 7550 và đã có cầu vào rút chân lên đúng không ạ tại sao nó lại có thanh khoản lớn như thế này bởi vì nó đã có cầu vào thì cái cái sự giao dịch giữa cung và cầu mua và bán nó sôi động thì nó mới tạo ra một cái lượng thanh khoản cao nó không giống như ờ, đối với VNI e, nó chỉ đơn thuần là lực bán thôi bởi vậy thanh khoản nó không có sự đột biến so với phiên hôm trước hôm nay thanh khoản PC1 nó để rất là cao này ờ, nó phải có cả mua và bán thì nó mới cao được đoạn này thì nó đã thủng MA50 và có rút chân lên ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục quan sát động thái của PC1 nếu nó giữ được giữ được cái mốc giá quanh 38 tức là khi có cầu vào này thì cái cái lượng cầu này nó sẽ giữ cho cổ phiếu này không bị giảm ngay từ ATC không bị giảm ngay từ ATC thì nó sẽ được duy trì cái nền giá quanh vùng 638 thì chúng chúng ta có thể quan sát để mà mua bắt đáy đối với cổ phiếu này GEG GEG hôm nay <clears throat> à, nó cũng giảm một cây khá là mạnh đúng không ạ à, đối với RSI cũng đã cận về vùng quá mua rồi à, về vùng quá bán rồi thì đối với GEG e thì cái cái cái mẫu hình mà mình kỳ vọng đối với cổ phiếu này này tức là mình cũng mong là nó sẽ có một cái dạng vận động cái nêm đi xuống cái nêm hướng xuống đúng không ạ nhưng mà đến tận thời điểm này khi mà đã test đủ 4 lần và chưa có điểm xoay chiều thì chúng ta cũng nên cẩn trọng đối với cổ phiếu này có thể điểm xoay chiều nó sẽ không đến và phải là nếu mà cổ phiếu này có trạng thái bật tăng thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát xem nó có vượt qua được cái vùng cản chéo này không nếu nó vượt qua được thì chúng ta có thể mở mua nếu nó vượt qua được vùng giá 21.5 có nghĩa là cổ phiếu này chúng ta phải chờ tương đối lâu để có được điểm mua thì đó là hai con điện mình đánh giá cao <clears throat> còn đối với nhóm cổ phiếu tiếp theo đó là nhóm bán lẻ chúng ta có mobile world ờ, đối với mobile world thì chúng ta có một vị có một cái trạng thái nó đang tạo cái mẫu hình hai đỉnh ở đây hai đỉnh đoạn trước nó hồi phục khá là tốt theo hình vòng cung và đoạn này nó có sự tái tích lũy ở đây thôi thì cái sự điều chỉnh của nó khi chạm vào vùng cản 74 à, là chuyện hoàn toàn bình thường đúng không ạ vì đánh giá là cổ phiếu này so với cái biên giảm thị trường phiên hôm nay cũng như là cái cái lượng hàng bị bán ra ấy, thì hôm nay thế di động nó còn khỏe cả thị trường chung đây là một cổ phiếu rất đáng chú ý nếu ngày mai nó có tiếp tục có lình xình ở đầu phiên có thể giảm lại về MA 100 e quanh vùng giá 68.5 à, thì chúng ta có thể quan sát để mở mua đối với cổ phiếu này được FRT FRT thì nó cái sự vận động của nó nó giống so với VND hơn khi mà nó đã gãy M20 và nó hiện tại nó đang mon men nó tiến lại về M50 vì quanh M50 này sẽ là vùng giá tương đối tốt để chúng ta có thể mở những vị thế mua đầu tiên đối với FRT tiếp theo ở thuộc nhóm bán lẻ này bán lẻ có khá nhiều con con rất là ngon đấy chúng ta có Bizigo đó DigiGo hôm nay cũng là một cây giảm rất là dứt khoát thanh khoản rất cao đúng không ạ thanh khoản rất cao bị bán rất mạnh và cái band của nó đang bó lại và có thể đoạn này nó sẽ phá vỡ cái uh, phá vỡ cái cái cái trạng thái thu hẹp biên độ của Bollinger Band thì có thể nó sẽ chạm lại về vùng này chính là vùng đâu đó quanh 60 năm 60 năm cho đến 66 thì chúng ta có thể quan sát phản ứng của cổ phiếu này ở quanh vùng giá 66 đến 65 xem là nó có giữ được cái pin ở đây không vùng này nếu có cầu vào thì có thể cái trên tăng của nó sẽ tiếp tục uh, tiếp tục được duy trì thì chúng ta có thể quan sát để mua đoạn trước thì anh chị em cứ mong là mấy con này nó giảm để mua đúng không ạ thì bây giờ cơ hội nó đến rồi đấy uh, <clears throat> bán lẻ còn con nào nữa nhỉ masan masan thì cũng ok masan cây hôm qua cũng cầu vào khá là tốt hôm nay thì cũng giữ được cái nến xanh như này mình đánh giá là khá ổn có thể là chúng ta phải chờ masan tích lũy tốt hơn có thể là thêm khoảng vài phiên nữa ta tích lũy dưới uh, dưới vùng cản 113 thì chúng ta có thể quan sát để mà mua uh, tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhóm <clears throat> thép để xem là cái câu chuyện của nó như thế nào đối với HPG HPG thì thực tế là nếu mà thép có ngon đấy mình không chọn HPG bởi vì con này nó virat nó quá lớn kéo rất là khó chúng ta nên ưu tiên những cổ phiếu như Nam Kim Nam Kim hôm nay cũng đã về MA 50 và lực bán thì có vẻ là vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại khả năng cao là ngày mai Nam Kim sẽ gãy MA 50 Đó. thì với việc nó đánh dứt khoát như thế này thì chúng ta nên quan sát thêm không nên mạo hiểm đối với cổ phiếu này HSG sau khi chưa cổ tức xong thì mặc dù đã về vùng giá khá là rẻ rồi nhưng mà vẫn bị bán rất là kinh đã gãy cả MA20 và MA50 và Ben cũng đang có dấu hiệu mở xuống rồi thì thép có vẻ như là sẽ khó tạo đáy ở trong ngắn hạn Đó. còn đối với nhóm ngành thủy sản này IDI Đó. IDI thì uh, gần như là giữ tham chiếu Đó. giảm có một, một tí ti thôi vẫn giữ được MA20 thì mình giá là cổ phiếu này ok Đó. có thể ưu tiên nắm giữ được và nếu mà chúng ta có thể canh mua ấy thì mình nghĩ là nên quan sát thêm bởi vì cổ phiếu này là ờ, nó đánh cái biên nó khá là khó chịu nếu mà chúng ta không chọn được cái mục chiết khấu thật là tốt thì có thể chúng ta sẽ bị lỗ ở trong T cộng thì đối với IDI thì nếu mà nó có thể điều chỉnh lại cái vùng đáy cũ khoảng 20.5 thì anh chị em có thể mở mua mới còn vùng này này mà nếu đã có hàng sẵn này thì những pha điều chỉnh về 21 là chúng ta có thể tham gia để mua thêm được rồi VHC Vc hôm nay đã thủng nền đúng không ạ với dạng đánh dứt khoát thế này thì khả năng hồi phục trong ngắn hạn rất thấp ANV hôm nay sàn thì vậy Đó, ANV hôm nay sàn nói chung là đối với những cổ phiếu đã sàn đấy thì uh, với cái dòng tiền hiện tại cũng không đủ để chúng ta có thể đạt được cái điểm mua và vậy là chúng ta cứ tiếp tục quan sát thêm đó thì đó là một số nhóm ngành mà anh chị em có thể quan tâm đoạn này thì mình sẽ đặt niềm tin vào nhóm bán lẻ đó, một số vị thế bán lẻ có bộ chứng khoán thì phân phối rồi nhá chứng khoán phân phối rồi có HCM là khỏe nhất thì hôm nay cũng đã giảm đó, đã mất EMA 50 đó, thì nói chung là cái kỳ vọng cho HCM ở trong ngắn hạn nó sẽ hơi thấp mình đánh giá là có thể nhóm chứng khoán sẽ còn một nhịp hồi ngắn trong tháng 9 này thì nếu chị em muốn chọn một cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán đấy thì hãy để ý đến con HCM đây là con cổ phiếu đang gần như là khỏe nhất HCM cùng với VCI đó thì HCM vẫn ok hơn CM vẫn còn một cái vùng hỗ trợ ở phía bên dưới nữa đó là vùng MA50 ở quanh vùng giá 24 thì anh chị em có thể lựa để tham gia vào đối với cổ phiếu này rồi thì à, video của mình cũng xin phép được kết thúc tại đây cảm ơn anh chị em đã có theo dõi xin chào tất cả mọi người